thì trong phần này thì um, các bạn cần phải là ờ, lưu ý cho mình đó là các bạn cần phải chọn một cái tài khoản Gmail để đăng ký tài khoản Google AdMods đó, thì uh, phải uh, xác minh hai lớp bằng số điện thoại thứ hai đó là uh, chưa cái tài khoản Gmail đấy á, là chưa đăng ký một cái dịch vụ Google nào cả ví dụ như là à, các bạn đăng ký cái dịch vụ Google Ads là không nên à, đăng ký sử dụng cái Gmail đấy nha à, thứ ba đó là chưa đăng ký cái tài khoản uh, Google AdSense à, Google AdSense web hay là Google AdSense YouTube lần nào à, thứ tư thì uh, uh, các bạn cần phải xem lại cái lịch sử có vi phạm chính sách uh, gì đó ở trong cái dịch vụ Google không Ok bây giờ đến uh, cái phần là cái quy trình uh, đăng ký cái tài khoản Google AdMode uh, các bạn vào uh, AdMode ha uh, chấm Google com Đấy, trước khi ờ, các bạn sau khi các bạn vào admode.google.com thì các bạn ờ, click vào cái nút đó là đăng ký nha, sign up. Sau khi các bạn chọn sign up thì bây giờ các bạn chọn um, cho mình là cái nước ha, nước Việt Nam. Uh, cái múi giờ là mình sẽ chọn một cái múi giờ là uh, chọn Bangkok cũng được ha rồi sau sau đó các bạn kéo xuống thì các bạn chọn cho mình là cái phần uh, tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản ha uh, trong cái phần này thì um, các bạn chọn có hết để Google Admode nó gửi về những thông báo khuyến mại rồi sau khi các bạn đăng ký xong các bạn vào trong cái phần dashboard của Google AdMode thì uh, các bạn click vào trong phần thanh toán ha trong cái phần thanh toán này thì uh, các bạn click vào trong phần thiết thiết uh, thiết lập thanh toán trước hết đó là cái form uh, cung cấp chi tiết về thanh toán của bạn cái này là để mà cung cấp cái địa chỉ và cái tên cái địa chỉ của mình để Google uh, để Google nó gửi cái phong bì thư có cái mã pin về để mà Google bên Google nó xác minh cái địa chỉ của các bạn là thật hay không uh, sau khi các bạn click vào là thiết lập thanh toán đấy là nó hiện lên một cái form như trong slide như thế này uh, trong phần này thì các bạn lưu ý cho mình uh, địa chỉ thì uh, tất cả cái form địa chỉ này thì các bạn không điền cái địa chỉ đã nhận pin của Google rồi nha thì các bạn lưu ý bạn nào mà đã uh, nhận mã pin của Google về Google AdSense YouTube Google AdSense Web thì uh, các bạn không nên sử dụng cái địa chỉ đó nữa uh, địa chỉ, uh, nó nếu mà các bạn sử dụng địa chỉ đó lần thứ hai thì sẽ bị multi ad về cái um, uh, tên và địa chỉ tên thì các bạn điền uh, họ tên của mình à, giống như trong ờ, giấy căn cước công nhân có dấu rõ ràng à, và thứ hai đó là cái dòng địa chỉ một thì trong phần dòng địa chỉ một này thì các bạn ờ, điền về cái tên đường ừ, tên đường hoặc thôn rồi sau đó các bạn mở ngoặc à, DT là số điện thoại á à, điện thoại á à, 0905 là số cái điện thoại của các bạn á rồi sau đó là đóng ngoặc lại thì um, cái đây là một cái tiếp thôi thì khi mà Google nó gửi về bưu điện á nếu mà um, chủ bưu điện đi ờ, đưa thư á, nếu mà các bạn không có nhà thì có thể là nhìn vào cái phong bì thư này nó sẽ thấy cái cái số điện thoại này thì ờ, sẽ gọi cho các bạn ha thì trong cái phần ờ, thiết lập địa chỉ này thì nó sẽ in ở trên cái phong bì thư uh, để mà đưa về cho nhà các bạn ha rồi cái trong địa chỉ thứ hai thì uh, các bạn uh, ghi là phường xã hoặc là quận huyện ha trong cái phần thành phố thì các bạn cung cấp cái tên thành phố của bạn thôi và đến cái phần à, là mã bưu điện thì trong phần mã bưu điện này thì các bạn cần phải tìm ra cái mã bưu điện chính xác của thành phố của bạn đang ở nha rồi sau khi các bạn à, điền thông tin xong hết rồi thì à, mình sẽ tiến hành là gửi và để submit lên cho Google thì trong vòng cỡ khoảng 24 ừ, giờ thì sẽ approve thôi thì, các bạn nhìn ở trên slide của mình đây thì trong phần này thì nó sẽ sau 24 giờ thì các bạn check mail ha thì Google Smooth uh, ờ, xem approve chưa thì ờ, cái phần này đây là hình ảnh mà các bạn thấy là tài khoản Smooth đã approve rồi đã chấp nhận rồi ha tài khoản của bạn đã được chấp nhận đã được chấp thuận này thì trong phần này là uh, cho phép bạn là phân phát quảng cáo được rồi còn nếu mà một cái tài khoản mà các bạn đăng ký mà dẫn đến những cái ờ, vấn đề về uh, liên quan đến uh, multi ạc ha thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo trên trang chủ là tài khoản đang được uh, xác minh uh, hoặc 3 ngày 4 ngày hoặc là một bạn ngày sau nó vẫn uh, ở cái trạng thái như thế này thì các bạn cần phải check mail và kiểm tra xem uh, nó sẽ thông báo cái gì rồi ok thì như vậy là trong bài học là xong ha à, chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài học tiếp theo